vào trong nhà. Vâng, hôm nay ờ, rất là vui ờ, ờ, chúng em được đến thăm vườn bưởi của nhà anh Phạm Văn Tân ở xóm Thượng Thanh, xã Thượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh bắc Giang. Tôi xin mời ra vườn luôn ạ. Và trên vườn bưởi này thì tổng số là có 60 cây. 60 cây. Và cuối của đời là năm thứ 6 và năm thứ 7. Và năm thứ 7 rồi ạ. Năm thứ 7 là mời các bác chúng ta ra vườn. Ra thăm vườn ạ. Thăm vườn bởi vì năm nay là một năm mất mùa nhưng mà vườn bưởi của anh Tân đây đã thế và ờ, quá nhiều à? các bác dự đoán trên cây như này thì có khoảng bao nhiêu quả bác dự đoán bảy chục hơn bảy chục hơn có cây phải hơn trăm đấy dạ. vâng. mà các bác đánh giá là cái cái tỷ lệ nó phân bố này nó có đều tương đối đều nhỉ các bác đứng ở chỗ mát đi cho nó đỡ vâng à, vâng à, thưa ông à, Nguyễn Phạm Phạm Văn Tân ờ, với một cái cây bưởi như À, thật ra là tôi không phải là nghệ sĩ người vâng. tôi là mày nhi vâng. và một năm vừa rồi tôi có thời gian vâng. tôi về hưu được ba tháng vâng. thế thì là tôi trồng bưởi đây là thứ nhất là những cái niềm vui vâng. cái hai này nhà của anh em bạn bè đến ngồi tôi thì cái chè cà phê vâng. thế rồi một bàn cũng là giới thiệu các bạn để họ nhìn thấy vâng. và ngồi nó vui à, nhìn vâng. và vâng. cũng giới thiệu là sản phẩm của mình nào các bác tập trung đấy bác à, ơi tập trung đấy vâng. chăm sóc cái này thứ nhất vâng. mình trồng cái cây gì phải hiểu vâng. và chăm sóc theo sinh lý của cây vâng. tức là sinh lý của cây bưởi là do sinh lý của nó phát triển và sinh sản những cái quan trọng nhất là những như con người thì chất dinh dưỡng vâng. từng giai đoạn tức là anh phải chăm sóc đủ đa trung vi lượng vâng. cho cây bưởi vâng. thế thì tôi dùng cho năm nay thì tôi kết hợp chủ yếu là phân hữu cơ vâng. phân hữu cơ thì là mỗi cây thì tôi dùng khoảng hai cân hữu tương vâng. và khoảng một bao một cây một năm đấy vâng. một một bao à, cho vâng. và tôi kết hợp cả rắc tưới và phun vâng. của tất cả các của à, của các phân và cả ờ, của các đa vi uh, vi lượng vâng. thế bây giờ này thì so với sang năm ngoái thì tôi cũng theo dõi thì năm nay tôi bắt đầu mới dùng xính à, năm nay mới dùng vâng rất vâng. có duyên là gặp uh, chị Tân anh sĩ vâng. là thế nào và tôi cũng lấy và tôi cứ dùng được uh, việc biết biết muộn tôi là bón nót tôi chưa dùng vì vâng. uh, là giai đoạn qua bón nót rồi vâng. thế vậy mỗi cây này tôi dùng vào khoảng đến bây giờ là hai cân silic hai cân silic phân phát vâng. thì tôi cho anh thấy hiệu quả thế này cái thứ nhất dùng Phoenix bộ dễ phát triển đây đây các anh gì vâng. anh đứng đây cái dễ kìa dễ này dễ vàng kìa đấy các bạn đấy đấy đấy đấy đấy cái dễ đấy đấy nó nổi lên các bạn nó nổi lên đây này đây đấy dùng cái phân xí đinh là dễ nó ra nhiều đấy các bạn này đây đấy dễ này đây đây đây này các bạn này dễ tôm đây dễ, dễ dễ tôm nó nhiều dễ nhiều tôm này. thì là mới cung cấp được nhiều dinh dưỡng lấy được nhiều dinh dưỡng đây các bác này dễ nó ra nhiều này đấy đây đây đây đây đây đây đấy xung quanh đây, đây. cái thứ nhất dùng Sinic phát triển được bộ dễ cái thứ hai so với năm ngoái tôi hạn chế được tăng vì Sinic để dùng tăng sức đề kháng vâng. hạn chế được phải kinh phí phải phun thuốc sâu với bệnh vâng thứ ba dùng Sinic làm cứng thân gỗ tức là gì lá dày đây các bác này nhìn lá dày này dày cuống cái dai này Đấy. không dụng quả này à chế dụng quả Đấy. thứ ba à thứ tư là dùng xin đích tơi xốp đất và vâng. các bạn đứng vào thì nó lún đấy đúng không? Đi, nó, nó lún tơi vâng. xốp đất à. thứ tư là dùng xin thì nó giảm được các dòng phân khác NPK giảm và vâng. và tức là Sindic nó nó trên như mà có vai trò chính của nó và vai trò xúc tác chuyển hóa các chất dinh dưỡng và chuyển hóa mà chi, vâng. vai trò chuyển hóa đây các chúng ta nghĩ là đa trung vi nữa à. đấy và khi có tức là khi có cái phân này thì nó sẽ hấp thụ cái dinh dưỡng tốt hơn đúng rồi à. tốt và tôi đây hiệu quả các bạn nhìn đây quả thì nó nó đều đều, đều quả tán tất nhiên là tôi có thụ vấn nhưng cái quả năm nay nó soi năm ngoái là nó tròn hơn cầm nặng hơn vâng. tức là cái vỏ là nhìn nó xoăn hơn vâng. nó xoăn quả hơn nó chắc hơn vâng. tất nhiên là tôi cũng dùng là, là cho để thay cani vâng. thế nhưng mà quả nó phun chất lượng nó nó, nó chắc đây này chắc này nó chắc này chắc này chắc như đá luôn này ừ. mà nó đều nhau vâng, nó đều nhau đấy. thế đây là dùng chinic có 7 tác dụng đấy cho nên là nó hỗ trợ ừ. dùng cái này ờ, em dùng dưa chuột nước hoa lan không đúng thì cũng lâm lâm nước ngoài tan cái canh đá lên đổ cái canh đá để hòa thêm vào đừng đổ đi các bạn sai lắm nhỉ nó tan hơn cái phân Sinic thì có tác dụng gì đấy? À, à... Dùng quen rồi thì... Không, vâng vâng vâng, cảm ơn à, anh. Thật ra năm nay tôi mới dùng Sinic. Mình so với năm ngoái thì tôi đấy là chính nó nó có bảy tác dụng và tôi so sánh là hiệu quả hơn năm cái thứ nhất dùng sinic hơn làm bổ dễ phát triển đấy nhưng mọi người vừa vừa xem mà cái cây muốn muốn chất được cái thứ hai dùng sinic thì uh, à, tôi không uh, mà một trong cái ờ, cái để hút chất dinh dưỡng là độ pH thì dùng khác tôi đo độ pH thì độ ổn định chỉ định ổn, ổn định pH trong đất cái thứ ba do năm ngoái thì tôi dùng silic này hạn chế sâu và giảm chất nhỏ thứ tư dùng silic hạn chế các dòng phân bón khác đặc biệt phân vô cơ mặc dù vườn tôi tôi vẫn cùng kết hợp cả phân vô cơ là là đối tương đạm cá cho thế nhưng mà nó hạn chế à, nó giảm được với cái chi phí của phân vô cơ vâng. mọi người biết phân vô cơ năm nay cực đắt nên giảm giảm NPK vâng. đấy giảm NPK vô cơ đấy vâng. cái thứ năm dùng sinic nó cứng thân gỗ và không hạn chế dùng quả đây thứ nhất là lá lá nó dày và xanh so so với so với ừ. mọi năm cái cùi à cái cuống của nó thì mỏng mà dai thì nó mỏng dai do là hạn chế dụng lá nó dày xanh ừ. thứ ba quả phát triển rất tròn cân đối à. tròn này này nặng và nó săn chắc tức là nó tạo cái săn chắc cái vỏ nó săn chắc cái cái cái sự đàn hồi của vỏ ừ, đàn hồi của vỏ nó cao vâng thì nếu không đàn hồi không quay nó bị nứt bị lám bị, bị, à, bị, bị, bị, bị, bị, bị, bị, bị, và tôi thấy này mặc dù tôi che này là cường độ nắng không được cao quá nhưng mà dùng sinic là hạn chế giảm vâng. à, vâng. hạn chế lắm đấy hạn chế lắm vâng. đấy là cái mà cái cái hiệu quả của sinic và cái tiếp theo nữa là dùng sinic này tôi thấy là so mấy à, mặc dù tôi thụ phấn nhưng mà cái quả nó cân đối cả tàn Vâng. Đó. Tức là tạo cái độ tạo cái độ phân, độ quả. Độ quả. Ừ. Độ quả nhưng mà phân đều. Phân đều phân đều tán. trên cả tán. Đúng rồi. Ừ. Quả ừ. phân bố đồng đều. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, phân bố đồng đều. Đây như các bác nhìn đây ừ. này. Đây này, từ trên ngọn nhé xuống dưới quanh tán đều có quả hết. Đấy sự phân bố. Ừ. Vâng, ông nói tiếp đi. Thế thì là tôi thấy là so mình vừa nói ngoái. mình có thể đi sang một cái cây khác nữa cứ đi vâng. đi so năm ngoái thì dùng silic chi phí thì không lớn vâng. nhưng nó hiệu quả lại cao vâng. đây ừ cái cây cái nắng Đấy, không được không phải gì nữa không nắng tán nó rất đẹp này cây này tán rất đẹp này Đấy, tán rất đẹp này. Ờ. quả từ trên ngọn xuống xuống quanh tán nhé nó như một cái ô vâng, tiếp tục anh nói đi thì là tất nhiên là chúng ta hiểu này là dùng rồi tôi so sánh năm ngoái vì trên cái môi trường của chúng mình của đất của mình đây là hàng năm lâu được đất là đất của cái thổ trước ở đây lâu năm mưa trôi mất xí đúng rồi mưa xí như vậy là cái vai trò tác dụng của xí lít có động chính và tác dụng hỗ trợ là vâng. như đó có động chính của nó tạo dễ ờ, phát hiện này vâng. tơi xốp này và vâng. anh chị tập trung vào đấy tạo ờ, vâng. tạo tơi xốp này đấy và nó quan trọng nó còn như một chất xúc tác để chuyển hóa các chất thiết bị khác lên ý tôi nói là giảm lượng phân giảm lực và vấn đề khác giảm được cái giảm được cái nhưng cái quan trọng là người người bao năm nay mưa trôi đổ dốc này nó không xuống gì nên cho nên là thế nên khi dùng silic có cái hiệu quả rất lớn ừ. giá thành thì cũng không cao không cao không cao mà hiệu quả mà mà hiệu quả vẫn được hiệu quả má quả đẹp mai quả, đẹp, là và vâng. chất lượng quả đẹp hơn quả đều sai tròn đều à, Vâng. Các anh chị ơi, tập trung vào đây. Vừa vâng. vâng. chất lượng này, vâng. phải sai quả. Tân làm ác lắm. Bên cạnh nhìn hãi lắm, không dám Tân nó đầu tư nhiều. tốn sức nhiều. Không, không, không. thế thì này so năm ngoái thì năm nay tớ là cả vườn sử dụng hai quả cả ờ, vườn sử dụng hai quả thôi hai quả nó nứt nứt sử dụng vẫn được ổng ở, ở, ở vườn tức là rất ít vâng. bởi vì là tôi dùng đúng quy trình vâng. của của chi đất tân phát hướng dẫn Đấy. và tức là đầu đầu vụ thì lúc mà bón nót thì ông bón cái lượng này là bao nhiêu không ờ, trước rất tiếc là tôi mới biết à, mới biết mới biết cho vâng. nên là khi <clears throat> liên hệ với tân phát để, để, để dùng thì nó qua giai đoạn bón nót bón nót rồi à bón nót rồi tức là bón nót là tôi dùng là phân gà hoai củ này à, lồng trâu này vâng. rắc vôi này tiết nước đủ các kiểu rồi vâng. đấy thì sau đó thì bón cái sau này bao nhiêu? đó thì lấy về phát vâng. bắt đầu đang chuẩn bị ra hoa tôi thử vâng vẫn, vẫn như vậy là mình vẫn bón được trước lúc ra hoa đúng không? Ừ, chúng bón hoa như vậy. Và mình bón bằng tưới. Vâng. Tức là một gói 300 g thì tôi tôi hòa 60 lít vâng. nước. Tôi tưới đều quanh cả cách cách gốc khoảng 20 cm. 20 25 phân. Vâng, 20 25 phân. Thế vâng. xong tôi bón đều cái ờ, ra ờ, cái ờ, cho mà chiếu của tán của Vâng. Đấy. Vâng. mời mình và đến đi vừa vừa đi vừa về đằng sau đi. Vâng. Về đằng sau xong vừa vừa đi vừa nói chuyện tiếp tục là cái lại đi, đi thăm được ờ, quả được quả được Đấy. khoảng ờ, ngón tay cái ngón chân cái rồi mới cây rồi rắc một cân à vâng rồi sau đó thì rắc cái loại này là mỗi thứ đây một cân. rắc cái này mỗi thứ một cân à, đây, rắc cái loại này nào mỗi thứ một cân à. rắc đều đấy chứ còn từ loại ờ, này hả từ kilo quả vâng. cứ mỗi tháng một lần phun cái túi ba trăm gram một lần ba trăm phần cái loại mà cái loại này vâng 300 này. cua như này có hòa 60 lít nước một gói vâng. thậm chí mà 80 lít cũng được vâng. nhưng mà tôi có 10 bình thì tôi hòa ba gói này vâng. ba gói ba gói vào 90 lít 90 lít tôi 3 10 gói. bình 10 bình 10 bình nó phải 200 lít vâng ba gói mà à. 368 100 Ở 180 lít 180 lít 180 lít nhưng, vâng. mà, nhưng mà vẫn hiệu quả vâng. và phun cho được bao nhiêu cây ạ 60 cây cho cả vườn luôn cả vườn thế thì mỗi một lần phun thì không hết bao nhiêu hết cả à. 60 vâng. cây mà mình lại phun cho có 60 cây mình mình chỉ mua hết có ba túi này thôi. 3 túi. 3 túi này thôi. 60 000 Có 60 000 Có 60 000 vâng. Một đợt phun có 60 000 Một đợt phun có 60 000 Mà giảm được cái ờ, nổ phân kia đi, giảm phân món án. Vâng. Giảm nhiều cái. Vâng. Và ông thấy tình hình sâu bệnh ở đây thế nào? Nó giảm đi nhiều so năm ngoái tôi giảm được khoảng 30 40 phần trăm. 3 40 phần trăm. Vâng. Đấy. Thì um, vâng, à, thưa ông là ông có thể nhận xét là trên vườn bưởi này ví dụ như là từ cây này, từ cây nhá. Đây mình nhìn vào cây này ở cây này à, thưa Tân này trước đây cái cây của ông thế nào trước trước, trước đây cái cây mà chưa dùng silic Tân Phát thì cây nó thế nào thật ra thì à, tôi đều dùng à, đồng bộ có là vân nhưng mà trước khi chưa dùng cái silic vâng. thì à, cái à, vỏ nó không được nhẵn này đâu à, vâng. nó sần sùi vỏ nó sần sùi ừ, nhưng khi dùng silic thì vỏ nó nhẵn này vỏ nhẵn này nhẵn này vâng. vâng. ừ. nó sạch sẽ sạch sẽ vâng, vâng. không nấm bệnh ai nữa là các uh, tán cây để nó không, nó, nó mặc dù tôi tôi bùa cày chỉ cẩn thận thôi vâng. nhưng mà nó cứng tức là nó làm dẻo cành dẻo cành nó không bị uh, không bị toạc không bị choạc cành ra ở tí mọi người xuống cái bưởi ờ, mọi đây đây xin mời ta đi luôn đi ra vào cạnh nhưng mà vâng. xin mời xin mời mọi người cùng xuống dưới ờ, thăm tiếp tục ở vườn đi thẳng xuống dưới vườn ông có thấy là bón cái phân này vào nó làm trẻ hóa chay không ạ đúng rồi đúng hóa trẻ hóa đúng đúng trẻ hóa là cái nọc của nó nên nó không, không có cái này nhá nọc nó dài này vâng. nhưng mà nọc này nó ngắn nhưng mà nó đầu đề và nó cự nọc nó già quá nhanh già quá nhanh hơn già quá nhanh hơn thì nó hút ít nó hút ít sâu ít ít dinh dưỡng của cây hơn Đâu, nó không bị ít sâu bệnh vâng. cái dinh dưỡng cây quả ưu tiên nọc hoa đến quả thế vâng. cho nên rồi là khi anh dùng chiến dịch này nhanh các lộc này để dinh dưỡng để nó lên quả tiếp à. bởi vì dinh dưỡng ưu tiên lộc vâng. rồi lên hoa lên quả cơ vâng vâng đấy. đấy mình phải hiểu nguyên tắc đấy thế nên vâng. cái dùng thiết này là nó đây. nó già hóa nhanh của cái lộc À, nó giàu hóa nhanh cái lộc Để dinh dưỡng nó nuôi quả À, Và để, nuôi quả. để nhường dinh dưỡng nuôi quả đấy, đấy, đấy. À, rất là hay vâng. Đây là có tính chất thông đấy. minh của phân đấy vâng. Đấy, à. vâng. chứng, chứng tỏ rằng um, Phân bón này, một lần nữa để nói với bà con là phân bón này là dòng phân bón thông minh Đúng rồi. Tức là bón vào giai đoạn mà uh, trong những cái giai đoạn mà vừa rồi mà mình bổ sung cho nó thì nó nó chủ yếu là tập trung vào quả. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như nếu ra độc NVK những dòng NVK à, thì nó lại, điểm đấy, nó lại nó, nó vâng, ưu tiên lọc, lọc. À. và ưu tiên lọc ừ. mà lọc nhiều quá rồi rồi lọc nhiều quá vâng, thì Mấy bác. mà lọc cứ non mãi thì nó sẽ phân hóa cái dinh dưỡng đấy dinh dưỡng nó là chuyển hóa vào lọc vâng. nó hạn chế vào quả đúng rồi đấy thế một trong lý do của tôi đậu quả mà thì nó, nó giá độc tôi phải chuyển hóa có phân này đấy, phát là nó chuyển hóa nhanh nọc Vâng. dinh dưỡng của nó tập trung cho quả mà cái quả bé rất nhạy cảm quả nó sai từ dưới lên trên nhỉ chứ đỉnh vẫn sai bình thường nhỉ quả hai quả bớt rồi ông ông không biết à đây vẫn còn cái này đây là bưởi à, đào đường à đào đường sai thế nhỉ trời ơi nó sai thế nhỉ đẹp trên đỉnh đây này cho các bạn vâng. này vâng. đào đường thì sai vâng. trên đỉnh từ trên đỉnh xuống dưới nhỉ rồi lại có hai quả mướp nó lủng lẳng tí nữa hái đi về cái dây mướp nó vâng. lủng lẳng à, tức là như ông tân vừa nói này tức là nếu dùng phân thường thì cái nọc khi mà vào những kỳ bón cái lọc ra nhiều và cái lọc cứ lon tơ mãi đúng rồi thì dinh dưỡng nó tập trung vào cái lọc này đúng rồi tập trung vào cái lọc thì quả nó sẽ kém nhé các bác nhé các bác lưu ý đây các bác tập trung vào đến lưu ý nhé thì quả nó sẽ bớt dinh dưỡng đi nó kém nhưng mà dùng phân xịt thì cái lọc này nó nó vẫn có ra nhưng nó ra ngắn thôi cái kia thì nó ra dài dạ dài như cái này ra ngắn và cái thời gian để nuôi dưỡng cây lọc này ngắn sống bởi vì nó nhanh nhanh già lá dày nhanh già quá đi nhanh già quá đi cho nên là cái dinh dưỡng nó không tập trung nhiều vào đây mà nó dồn vào quả cho nên khẳng định các bác là trong bón thì nó thông minh cho nên bón đây là là tốt đúng rồi vâng. và ở đây các bác nhìn quá rất trẻ hóa đây thân nó đẹp này nó không có bị xì sần phù xì ngủ này hoặc là muội nhẹ là nó đều giảm cây nó phân tán quả đồng đều và quả nhìn mình quả nhìn quả đây thì nó không có một nó không có một cái chắc quả nhìn nó rất là đẹp à, vâng thưa ông là cái vườn này cái vườn này thì từ khi mà dùng phân xin thì ông có phải tỉa quả đi nhiều tỉa nhiều tỉa nhiều tôi tỉa rồi đấy Đại bởi vâng. vì nó tỉ lệ đậu quả nhiều quá độ quả nó nhiều quá nhiều quá tôi phải tỉa tức là ừ, cái quả méo tôi nó đục dạ, nhiều vâng. cái chùm nó bốn năm quả vâng. vâng. bởi vì nó nhiều quá thì đi dưỡng không quả nó bé à, ừ. thế nhưng mà này so sang năm dùng xinic sai quả hơn quả cũng không bé hơn sang năm vâng. bởi vì xinic này nó chất xúc tác để nó chuyển hóa thôi chứ nhưng mà chúng ta chuyển hóa nó vẫn đủ sai quả vâng đấy tôi quan trọng có nghĩa là các bác ơi có nghĩa là anh ông Tùng vừa nói rằng Tùng Vân Clinic này sai quá phải vặt bớt đi nhưng mà cho dù cây này có sai quả nhé nếu mình để sai thì quận quả vẫn không bé bởi vì cái phân zinc này nó là một chất xúc tác để nó dẫn cái thức ăn từ dưới lên trên nó là một chất dẫn ngoài những cái dinh dưỡng ra nó còn là một chất dẫn thức ăn cho nên nó sẽ tận tu hết cái nguồn đạm đất và dư thừa trong đất này các bạn này ở đây chúng ta nhìn cái rễ nó nổi lên rất nhiều chia rễ cũng nổi lên nhiều thì nó tận thu hết những cái nguồn đạm đất còn dư thừa trong đất mà từ ba cái năm nay mình bón lúc đây nhưng mà do ta bón phân năng lượng nhiều cho nên là cái tâm cái rễ của nó yếu và rễ nó yếu thì nó không hấp thu được cho nên phân vẫn nằm ở dưới góc này còn cây thì yếu phân vẫn nằm đây mà cây thì yếu thì khi bón phân xinic này nó tận thu hết cái nguồn đạm đất còn dư thừa trong đất này ở với phân xinic cho nên là đồng đều bằng nhau nó không bị bé quả nhưng mà nếu như mà dùng cái NPK kia mà đúng rồi. sai quả cái là quả bé ngay đúng rồi rồi là sai quả là quả bé bởi vì Đấy. nó không phân phải cân đối đủ cân đối vâng. đa trung vi lượng vâng đúng rồi phải cân đối đa trung vi lượng đa cả. Vâng. đủ nhưng phải cân đối không phải đủ với đa tổng thừa trên vâng bây giờ thì ta tiếp tục để sang những cây khác ạ ta tiếp tục sang những cây bên này đây, đây. Thôi các bạn hãy tiếp tục đi Ở đây ờ, Vâng thưa ông, ông thấy là tỷ lệ ờ, quả trên cây thì phân bố đồng đều rồi nhưng mà trong 60 cây này thì ông thấy rằng các cây đều sai có giống nhau không ạ? Nói chung ờ, đã dùng phân Đây, này thì các cây đều là sai dạ. Tôi đã cũng đã dùng phân Zinix rồi rồi. Vâng. Dùng cái phân lý này một là gốc túi 5 cân để bón gốc, hai là cái túi ba nạng để tưới như tứ an năng để tưới thì một là quả sẽ là dai cuống mã đẹp cái sau thu hoạch mã đẹp vàng đẹp ống đẹp tôm vàng khung tôm và cái độ cái độ đường của nó thế nào vỏ mỏng vỏ mỏng à và chất lượng ngọt ngọt uh... à, bác sĩ tân phải chuyển sang so nông nghiệp thôi phân phân này đang à. làm nông nghiệp Tôi dùng đã dùng phân thức này hai năm nay rồi. Hai năm nay rồi ạ. Nói chung là dùng phân thức này là quá quá đẹp. Quá đẹp ạ. Nên bà con nên là cái dùng phân sinh tích này. Vâng, vâng. Ờ, ông có thể vui lòng cho biết là ông đang họ tên và địa chỉ ở đâu ạ? Tôi là Nguyễn Văn Văn Dường. Vâng. Xóm Chảo, xã Vùng Sơn, vùng Ngạn, Bắc Giang. Vâng. Ờ, vâng thưa ông Dùng là ờ, trên vườn của ông năm nay có tỷ lệ sai như nào và nó có bị dụng trái không ạ? Tôi đã dùng phân tích này cả hai năm nay. Vâng phân tán đồng đều vâng. không dụng không dụng ít nữa ờ, đến lúc thu hoạch là kiểu mã đẹp mã đẹp vỏ mỏng vâng vỏ mỏng là cái bóc như giấy vỏ mỏng bóc như chất giấy chất lượng là cái ờ, kiểu tôm là cái cứng tôm cứng tôm giòn tôm và kiểu ngọt ngọt vâng ờ, và về sâu bệnh thì có giảm đi không ạ? Giảm đi được khoảng 40 phần trăm Giảm được 40 Gấp đôi con Simic này dạ, Cái NVK Gấp đôi là cái Vâng à. Thế bây giờ ra sử dụng này thì giảm một lửa. À. Vâng. Thế các bác ra đây ạ. Các bác dạ. ra đây. Nâng cani và sâu bệnh giảm đi được 40%. Vâng. Chất ờ, lượng vâng. của cái phân Zinix này theo tôi cảm nhận là rất tốt. Vâng. Nên bà con lại nên dùng phân Zinix này. Vâng. À, vâng thưa ông Tân ông có khuyến cáo gì với người dân ở Lục Ngạn ạ? Theo qua tôi dùng Zinix này rồi tôi khuyên những vâng. người mà làm bưởi nên dùng xin đích Tân Phát bởi vì qua thực tế tôi dùng vâng. rồi. Thứ nhất là nó có bảy tác dụng tôi nói rồi. Vâng. Cái thứ hai quan trọng hiệu quả hiệu quả đây có hai vấn đề vâng. Một chất lượng quả cực tốt. À, mình đứng hai là giảm được giá. mình đứng bên này. Giảm được này. Uh, chi phí vâng. đầu tư. Vâng. Đấy. hai cái hiệu quả này tức là giảm chất lượng quả và bây giờ thị trường nó đưa vào đảm bảo chất lượng ai là giảm chi phí đầu tư vâng. hai cái đấy là hiệu quả đúng rồi ừ. đấy. thì tôi, khuyên nên bà con những người làm vườn nên dùng bình chín tất nhiên cũng phải dùng làm sao là cả phân hữu cơ vâng. như như là như là phân thế là mình dùng cân đối giữa ở à, vâng, ờ, vâng, cân đối vâng. đủ các chất ở ờ, cân đối các chất lượng vâng. và cũng nên ưu tiên dùng phân hữu cơ vâng đúng rồi ừ. nên ưu tiên dùng phân hữu cơ câu nói này của bác sĩ tân rồi. rất là hay Vâng. Thì bác là người ờ, là đã là bác sĩ thì phải chuyên về sức khỏe rồi. Không tôi là trưởng khoa về đâu về hưu trưởng khoa dinh dưỡng vâng. trước vâng. trưởng khoa về trưởng khoa bệnh truyền nhiễm mà. Vâng. vâng. Thì nó trước là bác là trưởng khoa dinh dưỡng. À, của con bác người. sĩ chuyển qua những cái cây nhưng mà kiểu người bác sĩ nói kiểu... cây cây như con người thôi đúng rồi con người ví dụ anh ăn các chất dinh dưỡng không cân đối vâng. trẻ em dễ bị suy dinh dưỡng đúng rồi không cân đối là thừa cân béo phì vâng. thừa chất này thiếu chất kia đúng rồi mà con người ta phải đủ năng lượng thì cây cái năng lượng năng lượng đây đâu là các chất dinh dưỡng mình bón vào đúng rồi đấy đấy cuối đâu. cùng là năng lượng năng lượng đấy là các chất dinh dưỡng mình bón từ phun vâng. và cả từ bộ rễ phút đê đúng rồi con người đã cũng vậy đúng rồi cần phải cây... có năng lượng hoạt động được đúng. duy trì cuộc sống hoạt động như một năng đấy đâu từ các thức ăn thôi mở đại lý ở trên này nhưng phải cân đối vâng. đủ với cân đối làm vâng. đại lý ở trên này vâng <laughs> chúng chúng tôi sẽ có biện pháp để vâng, vâng, à, chúng tôi vâng. sẽ có phương hướng để mở những cái đại lý ở đây để cung phân bón cho bà con vâng và đến đây thì à, à thời lượng của công ty cũng đã hết à, mọi à, nếu như bà con muốn à, tới đây mà bà con muốn thăm vườn bưởi đẹp vườn bưởi nhà ông rất là đẹp và tôi đi gần như cả nước này chưa có vườn bưởi nào mà chết. sạch và đẹp như thế này thế các bạn. có những vườn bưởi có thể sai hơn Thảo sai hơn nữa bạn thôi chứ nước này vâng. chắc là có <laughs> không nhưng mà sạch ý nói về độ sạch không sạch thì đúng sạch chỉ có một và một cái phân tán cây khá là đồng đều suốt ngày ngoài vườn thì tôi sạch. chưa thấy có <laughs> một vườn nào mà sạch như vườn này đẹp như vườn này Đấy, đẹp thì có thể sai có thể sai hơn nữa nhưng mà sạch hơn thế và vườn bưởi của mình lại rất lại sát đường như thế này thì tới đây là ừ, Phúc bây giờ là 31. người ta người ta sẽ du lịch miệt vườn nhiều. Vâng, vâng. Thế thì à, nếu như các bạn muốn đến thăm vườn thì hãy liên hệ với điện thoại của ông Tân ạ. Mời các bạn à, nay mai làm quốc lộ 31 lại Anh có thể cho uh, biết là họ tên và địa chỉ ở đây à, Và số điện thoại thì, Thật ra tôi không phải là nghề làm nông, làm vâng, vườn vâng. Nghề tôi là bác sĩ về hưu rồi Nhưng mà vâng. tôi làm này có cái nhà, có ít đất vâng. Tôi uh, trồng nhưng mà tôi làm theo khoa học và theo hướng dẫn của à, và tôi đọc đọc sách qua vâng. và tôi dùng nguồn phân là như thế tôi làm đúng theo quy trình của vật chất vâng. và mà tôi dùng cho, cho, cái sinh lý của cây vâng. phát triển và sinh sản đấy thế còn à, tôi là tên là phạm văn tân vâng. địa chỉ ở xóm quang thanh xã phùng sơn huyện đồng an tỉnh bắc giang vâng. thế còn số, nếu mà số điện thoại ạ số điện thoại là 0912 558 452 vâng và bà con nào có có nên tham quan cứ liên hệ với tôi vâng. và còn chất lượng thì có lẽ là xin mời chị Tân để đến khi nào được mời các chị vâng. đến thăm khi nào quả được ăn chuẩn bị thì chúng ta đánh giá chất lượng đúng rồi Đấy. đúng rồi chúng ta Đẹp. sẽ bưng hái một quả thì trên rồi xuống. hôm nay tôi không nói gì chất lượng vâng. cái chất lượng mà quả ngọt hay gì cả vâng đúng rồi hẹn chị là mấy à, ừ. các anh là đến quả được quả được ăn vâng, đấy thì đến lúc vâng. ờ, tết thì chúng tôi sẽ vâng. ờ, lên để thưởng thức cái, cái trái bưởi của nhau vâng à, các bạn ơi nếu như các bạn muốn đến thăm vườn bưởi à, xinh đẹp này thì à, và đặt mua bưởi sạch bưởi ngon bưởi à, chất lượng cao thì à, à, các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của bác sĩ Tân à, và địa chỉ ở nơi đây và cuối năm thì xin phép ông là để cho chúng tôi đến quanh vườn này chúng ta hái một quả bưởi vâng. uh, xuống uh, hai trực tiếp từ, từ trên cây bổ để xem là cái tôm của nó có vàng vâng. cái uh, nó có mọng nước không và cái vỏ có mỏng không trái bưởi nó có chín đồng đều rồi thì nó có bị rụng không vâng. đấy thì chúng ta cùng nhau đánh giá về chất lượng thế và À, mọi thắc mắc về phân bón Silic thì à, các bạn hãy liên hệ với tôi là Bích Thanh Tân. Số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618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 ứng ờ, như là vườn của bác sĩ Tân đây thì ờ, các bác ờ, hãy dùng bởi vì lục ngạn là một biển thuốc bảo vệ thực vật rồi, rồi. là một biển thuốc bảo vệ thực vật và người dân ở lục ngạn phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều và tôi xin nói là vương quốc của ung thư chết non chết sớm <laughs> phun lắm thuốc sâu thì chết chứ làm gì vâng thậm chí là dùng cả thuốc cây cỏ <laughs> chưa gì nữa đúng rồi cho nên dẫn đến là cái tỷ lệ ung thư của lục ngạn rất là cao vâng, vâng. của người dân lục ngạn rất là cao thì uh, những người làm phân bón chúng tôi rất mong muốn là được lan tỏa cái phân bón này tới tất cả mọi người dân để mọi người dân dùng để giảm cái độc hại giảm cái ung thư và mang lại cái lợi nhuận cao nhất ừ, mang lại cái lợi nhuận này cao nhất uh, cho nhà vườn mang lại sức khỏe cho cộng đồng và mang lại cái chất lượng để làm sao bưởi lục ngạn đạt đúng thương hiệu là bưởi của cái vùng cao lục ngạn nó ngon và nó nó nó giá trị như là cả cái um, cái cái tôi xin hứa với chị Tân là từ đợt sau nếu được bảo quản vâng. mọi người thưởng thức không phải dùng dao bổ bữa không cần dùng dao vỏ bóc đúng rồi dùng tay bóc đấy, đang vâng. phấn đấu gì đấy vâng, vâng. vâng. Ờ, và sau đây thì ờ, cả đoàn chúng ta xin ờ, cảm ơn khán giả vâng. xin cảm ơn à, xin, chào xin chào, chào. hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại bóc bóc